Chào mừng cả nhà quay lại với kênh Toàn tập Phát của mình ngày hôm nay Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục review một căn nhà trọ tại v 2 Và cái nhà trọ này nằm tại khu đơ của v 2 nha cả nhà Căn nhà trọ này cách dự án Suncasa của Việt Nam Singapore tầm khoảng là 300m Và cái nhà trọ này hiện tại nằm trên trục đường khu tái định cư của Vinship 2 và trục đường này có bờ rộng là 7 mét cộng với hè mỗi bên 5 mét là 17 mét nha cả nhà và đây chính là căn nhà trọ mà mình muốn review cái nhà trọ này có giá bán là 4 tỷ 850 triệu diện tích là 10 mét nhân cho 30 mét bao gồm hai dãy nhà trọ như ờ, trong video chúng ta đang thấy ạ à. hiện tại mình đang đi từ bờ bên ngoài vào thén vào bên trong và như chúng ta đã thấy hiện tại hai căn nhà trọ này tổng cộng là có 14 phòng cộng với hai phòng kiosk và thu nhập mỗi tháng sẽ dao động từ khoảng 15 đến 17 triệu trên một tháng như vậy thì khi mà chúng ta bỏ ra 4 tỷ 850 triệu thì chúng ta sẽ có thu nhập khoảng là 15 đến 18 triệu trên một tháng nha cả nhà tùy theo à, phòng còn nhiều hay còn ít tức là mình cho thơ kín hay là không kín và đặc biệt ở đây là khu công nghiệp V ship 2 cho nên công nhân và nhân viên văn phòng cực kỳ đông cũng như là một số uh, người làm việc tại khu vực V ship 2 này và ở trọ rất là đông như vậy thì chúng ta kinh doanh nhà trọ cũng là một trong những cái việc mà rất là nhiều nhà đầu tư họ tìm đến để mà họ tìm mua một căn nhà trọ như này như thế này căn nhà trọ này là một trong những căn nhà trọ mà mình cảm thấy giá rẻ hơn so với giá thị trường ít nhất là tầm khoảng 100 triệu ạ mọi thông tin chi tiết về căn nhà trọ này cũng như là những căn nhà trọ tại Vship 2 thì cả nhà có thể liên hệ mình theo số điện thoại 0972 332 894 cả nhà xem tới hay thì hãy nhớ bấm like chia sẻ và đăng ký kênh